chấm Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với video của điện máy Cường lên thì uh, sau đây tôi xin giới thiệu đến cái máy vặt lông gà lông vịt lồng 60 toàn bộ nó bằng inox thì đấy thì là do cái uh, môi trường làm việc của máy vặt lông gà lông vịt là nó tiếp xúc với nhiều nước và đấy thì là cái việc mà nếu như không làm bằng inox chuẩn thì nó sẽ hay bị ăn mòn đấy không như một số cái máy Trung Quốc thì tuổi thọ nó chỉ là 1 đến 2 năm đấy thì riêng cái máy vặt lông gà lông vịt bên xưởng do xưởng chúng tôi sản xuất bên cường lân sản xuất thì là nó làm bằng inox chuẩn thì là cái tuổi thọ nó lên tới là 7 đến 8 năm đấy thì đây là tổng thể của máy này đấy đấy mái thì toàn bộ nó bằng inox chuẩn luôn đấy con này là con lồng 60 nhá đấy thì bà con đấy thì là bà son xem này ngay từ những cái mối hàn như thế này được mài mịn này hàn cực kỳ liền này chắc chắn này đấy đấy ngay cả bên dưới này này đấy thì là cái chất lượng hàn inox thì phải, phải đảm bảo được là có tay nghề cao đấy thì là bà con chỉ cần nhìn qua cái mối hàn khi mà hàng đến thì bà máy chuyển đến tận nhà cho bà con kiểm tra thì là bà con kiểm tra cái mối hàn này thì nó là cực kỳ gọi là cực kỳ ờ, cái chất lượng mối hàn thì bà con nhìn ra nhìn qua thì có thể biết được rồi đấy thì với là cái phần chân đế này thì từ cái phần chân nó liền lên cái phần thân máy thì ờ, nó là một thân inox một thân inox uh, duy nhất luôn thì nó sẽ đảm bảo được cái độ cứng vững của chân này với cái thân này nó liền lạc đấy nó không bị gọi là xuống cấp sau như thời gian dài đấy thì có một số dòng máy thì tức là nó không làm liền như thế này nó có hàn vào bên trong này thì nó sẽ không đảm bảo được cái độ cứng của cả cái máy như thế này đấy thì là những cái ờ, thân này thì nó liền ở trong một cái ờ, gọi là một cái khung luôn còn bên ngoài những cái tấm như thế này sẽ được off vào sẽ được đập ờ, để được được dập dập off vào như thế này off vào bên trong thì là nó sẽ hàn lại và đảm bảo là không có cái gọi là inox thừa ra bên ngoài như thế này thì là khi mà mình uh, di chuyển cái máy hoặc là nhớ tay nó có va vào như thế này thì nó cũng không không bị gọi là sức tay hoặc là bị chảy máu đấy thì quan trọng nhất của cái máy mặt lông gà lông vịt mà do xưởng chúng tôi sản xuất là những cái những gọi là những cái mỗi hàn nó chắc chắn với thứ hai là những cái mà những cái mà inox thừa là không có thì là đảm bảo được cái việc an toàn sau ờ, trong trong quá trình sử dụng đấy còn đây là cái núm cao su này bà con chú ý những cái núm cao su này núm cao su tự nhiên đây thì bọn tôi đặt uh, trực tiếp bên chỗ nhà máy cao su nên là có cái độ dẻo mà nó khác với những cái núm cao su bình thường ở ngoài thị trường đấy đấy núm cao su cực kỳ dẻo luôn đấy với lại là quan trọng là cái phần mâm như thế này phần mâm này là hoàn toàn nó bằng inox đấy đấy nó không bị ăn mòn với lại chất lượng inox nó dài đấy inox nó dài với lại là bên dưới nó được đỡ bằng một cái bản mà bản ờ, bản thép lớn một tấm thép lớn này đấy nó được bắt từ bốn con ốc như thế này đấy là một con ốc dứa đấy thì ngay ở bên ngoài đây bà con cũng có thể tại vì bên dưới cái lồng này thì nó hơi tối tôi không thể quay được bên dưới này cho bà con xem đấy thì không thể quay được cái tấm ờ, thép đấy thì là bà con có thể nhìn ngay bên trên đây thì nhìn thấy khoảng cách của bốn ốc thì cũng có thể thấy được là nó bắt ở trên một cái tấm thép cực kỳ lớn nó ngang nó gọi là to gần bằng một cái gần gần bằng cái mâm này luôn thì nó sẽ đảm bảo được là uh, à, máy nó quay lâu dài nó không bị uh, nó không bị uh, bị bị bị, bị liệu đấy thì uh, tức là nó không bị liệu nó quay đồng nhất luôn thì là cái chất lượng uh, vặt gà với vặt vịt thì nó sẽ ok hơn đấy thì đây tổng thể của con máy đấy với lại là cái phần hàn này, này đây là cái phần cửa cửa cửa ra của lông gà này đấy, cái cửa rộng cửa ra rộng này thì đảm bảo được cái lông gà nó ra nó nó, nó ra không nó không bị tắc vào trong máy đấy thì là cái cửa rộng như thế này là cực kỳ hay đấy với đây là ngay bên ngoài này thì sẽ được à, hàn thừa ra khoảng độ một phân thì là khi mà cái gà với nước nó trôi ra thì nó không bị nó, nó nước nó không bị chảy xuống dưới mép như thế này đấy thì nó sẽ đảm bảo nó ra sạch hơn đấy, lông gà nó không bị trôi xuống đấy thì là đây là cái lồng 60 đây thì là trên này còn có cái lồng 50 nữa này đấy thì là đây là chuyến hàng chúng tôi chuyển đi đấy, thì máy thì hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc đấy thì bà con ờ, có nhu cầu mua thì cứ liên hệ qua số để dưới góc màn hình đây thì sẽ được tư vấn và báo giá tốt nhất đấy máy thì cực kỳ chắc chắn luôn bà con cứ yên tâm về chất lượng vậy lại là thứ hai nó có thiết kế thông minh như thế này thì là bà con dùng mà ờ, thời gian vài năm thì nó có bị hỏng bi hay là gì đấy thì bà con có thể trực tiếp thay luôn đấy thì nó có bắt hai con vít như thế này thì mình tháo hai con vít này trực tiếp nhấc cả cái lồng này ra đấy nó có hai bên như thế này thì nó không thực hiện ờ, nó không thiết kế là hàn chết vào hàn chết vào thì là sau mình thay bi với các thứ nó cực kỳ khó đấy thì mình có thể nhấc nhấc hẳn của cả cái lồng này ra để thay bi các thứ thì nó dễ hơn đấy thì là khi mà nhấc bi nhấc ra thì bà con có thể thay và test cái lớp keo này lại lớp keo silicone này lại thì cực kỳ dễ luôn đấy thì nó thay thế cực kỳ dễ đấy đây thì mời bà con ờ, tham quan qua cái xưởng sản xuất máy vặt lông gà lông vịt đây là cái phần thân lồng này đây là cái phần thân lồng được ờ, làm sẵn như thế này và được lắp sẵn núm cao su rồi cái cái này thì khi mà ráp vào thì cũng chỉ cần ờ, lắp núm cao su vào là ok thôi Đấy, bắt hai con ốc hai bên nữa là bốn con đấy còn đây là cái phần mâm quay đấy, cái phần mâm quay là được uh, ờ, hàm bốn thân cực kỳ chắc chắn như thế này đây là phần mâm quay của nó này đấy thì bà con có thể xem được độ dài của cái ờ, cái cái, cái mặt inox này đấy, nó cực kỳ dài này đấy, bên dưới nó còn được gia cố thêm một tấm thép như thế này đấy một tấm thép như thế này đấy tấm thép cực kỳ lớn và một cái phi để gắn vào cái trục đấy thì là nó có độ dài này có độ dài là cũng gần nửa phân hơn nửa phân một xíu đấy thì nó gần một phân đấy đấy với cái độ dài của cái tấm uh, tấm tấm thép ở dưới đấy thì bà con có thể xem chất lượng của chất lượng cái phần mâm này đấy thì khi mà sử dụng cái phần mâm chắc chắn như thế này cũng đảm bảo được cái mặt con gà con vịt ra nó hoàn hảo hơn đấy và không bị uh, ờ, tróc da gãy xương và đảm bảo được là nó quay thời gian lâu dài thì nó không bị uh, nó không bị liệng đấy, nó không bị xuống cấp đây đây là phần mâm quay này thì uh, bà con chú ý nhé Đấy, từng cái phần móng quay như thế này sẽ được uh, đây những cái lỗ này nó sẽ được uh, ờ, hóp vào trong như thế này thì là nó sẽ đảm bảo được là khi mà gắn cái lồng cao su vào cái tuổi thọ nó cao hơn thì nếu như mà những cái lồng những cái cái gọi là cái ờ, máy kém chất lượng thì là những cái này nó sẽ cắt luôn sẽ cắt luôn chứ không phải là dập vào bên trong như thế này thì là nó sẽ nó sẽ sắc cái bề mặt nó sẽ sắc thì nó sẽ cắt vào cái núm cao su thì nó dẫn đến cái núm cao su nó dễ bị gáy hơn và tuổi thọ nó bị giảm Đấy, thì lồng máy bên chúng tôi thì được thiết kế và làm tiêu chuẩn cao Đấy, thì toàn bộ những cái này nó sẽ được chú ý Đấy, để tăng cái tuổi thọ máy lên cho bà con Vậy đây, đây, đây cái phần thân đế Đấy, ngay ở đây thì bà con có thể thấy được cái ổ bi cực kỳ lớn này Ổ bi và trục cực kỳ lớn Đấy, được bắt thêm một thân, một thân thép V như thế này Thép V thế này nó, nó còn được gia cố ở đây Đây cái phần này là để bắt, để bắt motor Đấy, nó làm từ một uh, thanh thép to luôn có độ dài cực kỳ lớn thực sự độ dài của nó cũng phải là gọi là hai ly độ dài hơn hai ly một tí đấy thì là nó sẽ đảm bảo được cái độ ờ, cứng uh, cứng của nó đây ngay đây thì bà con có thể thấy cái phần uh, cái phần mà đế để đỡ đỡ cái mâm quay đấy thì nó làm từ một thân uh, thép to như thế này thì nó đảm bảo được cái độ cứng vững nó không bị liệm đấy thì chất lượng máy thì bà con không phải lo nữa. đến nơi thì bà con có thể kiểm tra thoải mái đây hoặc bà con nếu như muốn ờ, cái phần ờ, thân vỏ nó chắc chắn hơn thì bên tôi có cái làm cái cái ờ, chân to như thế này. Đây cái chân to như thế này. Toàn bộ khung nó cái làm chân to như thế này thì là nó cực kỳ chắc chắn. Hay thì bà con có thể đặt riêng. Đấy cái này thì bà thấy có thể bà con có thể đặt riêng cái cái cái loại lồng chân to này. inox được hàn chấm cực kỳ gọi là ờ, ờ, còn bên này là thực hiện hàn chấm khung Ngoài ra thì còn có một cái lồng 120 ờ, Đây là cái lồng 120 để vặt lông lông dê Lông dê, lông chó Đây, cái lồng 120 đây Đấy, hoặc là cái lồng 80 để vặt lông gà Đấy, lồng 80 này đấy máy cực kỳ lớn luôn đấy núm cao su lớn thì để vặt lông chó lông lông lông lông dê còn cái núm cao su nhỏ thì để vặt lông gà đấy, bên này có cái lồng 50 này lồng phi 50 phi 50 này đây bên này còn có cái lồng nhỏ này, này. cái lồng này là phi 45 này đấy phi 50 đấy có cái có rất nhiều kiểu dáng cho bà con lựa chọn luôn đấy tùy theo bà con uh, muốn uh, vặt lông con gì thì ờ, có thể gọi trực tiếp ờ, qua bên xưởng của điện máy Cường Lên thì ờ, sẽ được tư vấn tư vấn cho mình loại lồng phù hợp và sử dụng những cái núm cao su phù hợp với là nhu cầu mình vặt vặt lông những con đấy thì là bà con có nhu cầu mua máy vặt lông gà lông vịt hoặc là lông chó lông dê Đấy thì vui lòng liên hệ qua điện máy Cường Lên, địa chỉ 923 Giải phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại 09 uh,